thủ lô vip là 1441 thì ngày hôm nay về bờ rực rỡ với ba nháy lô các bạn nhé ba nháy lô xong thủ lô là 1441 ngày hôm nay chúng ta ăn trọn vẹn ba nháy lô luôn đấy đưa các thành viên ở nhóm thượng lương của mình vào bờ cực kỳ là an toàn các bạn đã lên cảm ơn mình rất là nhiều nhé các bạn nhé đó những bạn mà đang bị loạn cầu bí số đang bị xa bờ mà không biết là tham khảo những con số nào nữa thì các bạn hãy liên hệ với zalo của mình 0963236194 các bạn nhé đó các thành viên ở nhóm tứ lương của mình đang về bờ rất là an toàn rồi thế các bạn mà muốn cùng nhau vào bờ thì các bạn hãy liên hệ với zalo của mình 0963236194 ngày mai mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp này à, để cho các bạn lấy số về bờ nhé đó hy vọng là ngày mai sẽ lại ăn hai nháy ba nháy tưng bừng rực rỡ như ngày hôm nay đó còn bây giờ thì mình sẽ đi xoay cầu cầu chốt số cho các bạn à, cho ngày mai ở trên video ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 9 và chạm 4 nhé đọc chủ đề 494 và bạch thủ vip sẽ là 3773 cái dàn đề rút gọn ấy thì sẽ có 090 191 292 393 595